nam mô đại nguyên địa tạng vương bồ tát nam mô ha ha ha bụt sam mô đi so ha